Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với server Real Mobile Online Và sự dần dần của chúng ta ngày hôm nay chính là Season 17 Thì để đối với Season 17 chúng ta sẽ ép thử cặp vũ khí Cyberhood của nhân vật DK của chúng ta Đây, từ sẽ cặp vũ khí sai Cyber hớt này chúng ta sẽ nâng cấp lên cặp vũ khí Manticore và để nâng cấp được chúng ta sẽ cần phải hai viên hai item lá Manticore Attribute và bây giờ mình sẽ cùng với anh em nâng cấp nó lên để xem sức mạnh yêu cầu của để sử dụng em nó là bao nhiêu và cũng như là vũ khí này có thể ép dòng vàng thì chúng ta có thể ép được ở đâu và ép được những ốp gì rồi bây giờ sẽ, chúng ta sẽ cùng ép chúng ta sẽ cần một mang tính tốt áp view một cây vũ khí và vũ khí này của mình hiện tại là APK 68 và 340 mình sẽ bổ sung thêm 30 b 30 sụt một cháo và một grab ok tạo rồi mất đi bonus mình giữ lại ôm tiếp cái thứ hai nào nha cái này thì chúng ta sẽ không có bonus nha nha nhưng mà ốp rất là ngon rồi rồi giữ lại ốp nhé anh em giữ lại ốp và đối với season 17 này thì cây vũ khí của chúng ta sẽ yêu cầu 900 1006 điểm sức mạnh để có thể sử dụng và Agi là 327 khi ở level 0 bây giờ mình sẽ đập em nó lên level 15 và chúng ta sẽ cùng đi tập harmony cho em nó Ok, như vậy là mình vừa đập em nó lên 15 và cũng như là 16 ô Và bây giờ sức mạnh yêu cầu của em nó là 1198 điểm. Như là Agi được nâng lên là 383 điểm. Mình nhẹ. Bây giờ mình cùng với anh em sẽ cùng đi đập Harmony cho em đó và để đập được Harmony, ta cần di chuyển lên map Aya. Đây. Đây, để mình tắt người đi. Rồi, ta sẽ chọn với nhân vật General và Add Harmony option đây ở đây chúng ta sẽ random nha anh em random of harmony đây rồi tăng NE lên ở này khi mà anh em muốn lấy một bất kỳ một cái ốp nào thì anh em sẽ cần confirm và chúng ta sẽ lấy luôn ốp ở dưới anh em sẽ tiếp tục quay để lựa chọn được ốp thích hợp nhất cho mình đấy vừa có ốp FD rồi kìa anh em đấy cái này là giảm hư hao trang bị đi tác thử lựa chọn như vậy rồi 5% qua attack nữa này này ngon này còn tối đa là 45 điểm này đây item giảm này có hai dòng xanh này trắng xanh và tím nha nhé màu tím vẫn là màu đẹp nhất của mũ online đây item giảm đi SD reduction này có thể là được hộp này hai hộp tím này attack power còn 3 điểm này đấy rồi tắc 40 cũng rất là khó để quay được bao kín nha nhé đấy đấy không dễ đâu nha em AGNE này ở đây thì chúng ta sẽ mất đi ốp 7% DD 3% DD nha nhé và ốp FD bypass đã bị loại bỏ thay bằng là FD reduction cũng rất là khó này, ờ, để sau lưng này attack skill đam này anh em cũng có thể lấy hai hộp này này đó thả xuống rồi mang cây này lên đây anh em có thể thấy ngoài ra mình có thể ép tiếp cây thứ hai hy vọng là ra ốp ngon rồi ôi vẫn chưa thể ốp ngon đâu còn xin le đây này được xong rồi sẽ làm đam tên này có biết đam này mình thử ở đây nữa nhé đây bây giờ chúng ta sẽ có ba hộp đấy thì tặng và xanh bây giờ mình sẽ di chuyển về map lót thao rồi để em cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của em đó cũng như là để tạo quân đấy nhé rồi ở đây mình đã update em nó lên cặp vũ khí và bây giờ chúng ta sẽ kem cần cảnh xét đồ của em nó xem đẹp như thế nào và để xem đẹp mình sẽ zoom lại cho anh em thấy đấy đẹp không anh em anh em set này đẹp hay là xấu set này mình hay còn gọi là set chim nha nhé đó đẹp chưa đó và bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cặp vũ khí ốp ngon nhất chính là SD Reduction này Ray tăng lên 10% skill đam attack power lên 35 điểm và attack power lên 40 điểm cái thứ hai cũng tương tự và index tất cả star chúng ta là 40 cho nhé bây giờ sức mạnh của em nó một tay là 790 và 802 cực kỳ kinh khủng ngoài ra ở session mới thì set đồ cũng được nâng cấp lên là set liền cộng 15 và level là 1300 với sức mạnh yêu cầu cao nhất của set đồ là 1188 điểm và đối với set đồ để đi PK hay còn gọi là PVP thì chúng ta sẽ cần bao ổ tối đa là Dam Reduction Increase cộng 50 FD Ray to tăng lên 500 ba thần vật Banda Tulai 120 điểm đây gần như là ba cái ốp ngon nhất để chúng ta có thể đi PK ngoài ra anh em có thể tăng defense hoặc bất kỳ thứ gì đây cũng tương tự đây gần như là cái cặp chất đồ tối ưu nhất cho một cái PVP trên đây là video giới thiệu của mình đối với nhân vật DK khi được boost lên set Brilliant cũng như là cặp vũ khí Manticot level 1200 và theo anh em chất đồ này đẹp hay là xấu thì anh em để lại dưới comment cho mình biết và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo khi mà các nhân vật khác cũng được update lên lên sạch brilliant bye bye và hẹn gặp lại nha